Xin chào anh em, lâu lắm mới làm một clip bóc hộp Thì uh, gần đây mình chỉ toàn làm những cái clip mà hướng dẫn anh em cách cài đặt phần mềm cũng như hướng dẫn chọn mua Nhưng mà lần này thì uh, thấy về con này cũng hay hay Bởi vì là con này trước khi ra mắt được nhận được rất là nhiều lời đồn như là điện thoại có camera bên trong màn hình Hay là, là gì gì gì ấy, rất là nhiều và rất, rất là nhiều anh em quan tâm thì uh, đây là một chiếc điện thoại mới ra mắt của vsmart nhé Nhưng mà mình phải đính chính lại đây chỉ là chiếc Iris thôi chiếc mà camera trong màn hình là chiếc LG e Pro ấy thì uh, nhiều anh em bóc hộp rồi nhưng mà hôm nay thì nó về bên mình về tương đối nhiều hàng rất là nhiều hàng và bên mình bán máy này tất nhiên là sẽ là rẻ nhất rồi đó cái đấy là mình phải khẳng định nhá đấy, để biết chi tiết về giá sản phẩm này thì anh em vào đường link uh, à, msm.vn ấy mình để dưới mô tả để xem nhá còn đây là một sản phẩm màu xanh màu xanh lục cực quang ở trên mạng thì mình chỉ thấy anh em mở hộp màu đen thôi nhưng mà lần này thì mình về hàng nhiều thì mình sẽ cứ thử mở một cái màu xanh lục ra cho anh em xem xem như thế nào đúng không đấy để cho nó nó, nó có đa dạng hơn để cho anh em tham khảo chứ còn màu đen thì nhiều anh em nhìn rồi đây là một sản phẩm nguyên siêu nhá đây ở bên hộp ngoài thì anh em nhìn này đây là một chiếc hộp màu xanh và cái màu xanh lục ờ, cực quang nó sẽ như này nhá nó như là cái biểu tượng là in ở trên hộp của chiếc vsmart Iris này này đó thì ờ, thông tin chi tiết sản phẩm này đây là phiên bản 6 kg bộ trong 64 g nhìn sơ qua thì chúng ta biết được là sản phẩm này là là là là có hai sim rồi bởi vì có email một email hai ở đây đây anh em mình nhìn thấy nhá màu lục cực quang này đó đây là tên model sản phẩm này bộ nhớ khả dụng thì ờ, người nhà sản xuất người ta cũng khuyến cáo là phụ thuộc vào cái phần mềm mới được cài sẵn trên máy rồi đúng không thiết này bị giới hạn chỉ sử dụng trong ờ, nhà khi kích hoạt ở giải tầng này cái này không hiểu là như thế nào đó bị giới hạn chỉ sử dụng trong nhà khi được kích hoạt kích hoạt động ở giải tần cái này thì anh nào em nào mà biết về à, thông số kỹ thuật thì có thể comment bên dưới cho mọi người cùng xem nha mình không hiểu cái này lắm đây mặt đằng sau nhá mặt đằng sau thì uh, ghi hoàn toàn bằng tiếng việt thôi đó là công ty cổ phần sản xuất à, cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vsmart này đó. đây mọi quyền được bảo lưu bởi Qualcomm Snapdragon ở đây đây là sản phẩm sử dụng chip Snapdragon nhá cụ thể hơn nó là 730 đó anh em nhìn không Snap gần 730 này sản xuất tại Việt Nam ở đây sản phẩm này sẽ được sản xuất tại khu công nghệ cao Hòa Lạc xã Hạ Bằng huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội ngày trước thì uh, Vinsmart có nhà máy sản xuất tại Hải Phòng thì bọn mình ở Hải Phòng mà nhưng mà lần này thì uh, đã được sản xuất tại trên Hà Nội rồi thế nên là ngày xưa sản xuất tại Hải Phòng thì bao giờ mình về sớm lắm nhưng bây giờ Hà Nội thì mình sẽ về sau anh em Hà Nội đó là điều đương nhiên đúng không đấy nhá thì thông số chi tiết thì sản xuất năm 2020 rồi màn hình AMOLED 6.39 inch Full HD cộng giọt nước đó anh em thể nhìn nhá giọt nước cái chỗ giọt nước đấy đó là cái camera ấy chứ không phải là camera nằm trên màn còn cái sản phẩm camera nằm trên màn nó sẽ là iris pro và đâu tầm khoảng vài hôm nữa mình sẽ về thì mình sẽ mở hộp tiếp cho anh em xem đó. À, để theo dõi thì anh em cứ subscribe kênh youtube nhá để chờ cái sản phẩm đấy để anh em cùng xem hy vọng là sẽ là sớm nhất à, nói vui vậy thôi <laughs> đây là Qualcomm Snapdragon gần 730 này camera trước của nó là 20 megapixel camera sau là 64 88 và 2 có nghĩa là bốn cụm bốn camera ấy đây trong hộp thì có thân máy này, sạc này cáp này usb này dụng cụ lấy sim này tai nghe này ốp lưng này sách sử dụng này thẻ bảo hành này miếng dán bảo vệ chống virus này hả miếng dán bảo vệ chống virus à đây có cả thể loại đấy cả ok thì bây giờ mình sẽ mở nó nhá đây, đây là một sản phẩm nguyên siêu nhá đó anh em nhìn đâu đây là sản phẩm nguyên siêu này đây là siêu của ờ, nhà sản xuất đồng hàng ấy đây mình sẽ mở nhá ok rồi một chiếc màu xanh lạ mắt bởi vì ở trên mạng là chưa anh em nào mở hộp màu xanh bây giờ mình sẽ mở đấy nha thì khi mở hộp ra ấy thì đây là sản phẩm máy điện thoại ờ, của chúng ta nhé còn bên trong này này ở trên hộp rất là nhiều anh em sót cái này nhiều khách hàng bên mình mua hàng mình để nguyên siêu và về nhà mở ra hỏi tại sao không ốp lưng thì thực ra nó nằm ở trên này nhưng mọi người không để ý nhá đặt nó xuống đây này nó làm chặt lắm khó xuống lắm thôi cậy ra được à đây mở ra được này. đây nó có một cái lấy để kéo ra nhá đấy nha thì bên trong có một cái dọc sim này đây nó sẽ có một cái ốp lưng đây là miếng dán bảo vệ chống virus chống virus corona thực ra là miếng dán bảo dán màn hình mà nó chỉ là miếng dán bảo màn hình mà sao lại gọi là miếng dán bảo vệ chống virus nhỉ sao nó ghi là miếng dán bảo vệ chống virus nhỉ miếng dán này á vâng. chống kiểu gì à có nghĩa là người bị vâng. người bị corona sờ đây nó sẽ không bán một vâng. virus đây đúng không à à thế à ờ thế thấy thấy ở trên hộp ghi là miếng dán bảo vệ chống virus ở ờ, à, vì smart người ta khá nhanh nhẹn trong vấn đề này cảm giác rất là an toàn đúng không đây một miếng dán màn hình bình thường bằng à, ni lông thôi một chiếc ốp lưng silicone nhá bên trong này sẽ có hướng dẫn sử dụng nhanh này đó bằng tiếng việt này bằng tiếng anh này một thẻ bảo hành này thực ra là cái này bảo hành điện tử rồi cái thẻ bảo hành chỉ là màu thôi anh em kích hoạt bảo hành bật điện thoại lên kết nối mạng dùng một thời gian nó sẽ tự kích hoạt bảo hành và vấn đề gì đó thì sẽ đem ra Vinsmart để bảo hành hoặc là có thể gửi qua bên mình bên mình sẽ gửi ra Vinsmart nhé vấn đề là bảo hành chiếc máy này trong vòng 18 tháng cơ một ở một trong một ngày là anh em hoàn toàn yên tâm đó đây là chiếc máy này anh em nhìn nhá một chiếc máy màu xanh à rồi giấu giấu cái màu xanh đi chứ nhỉ à, để sang bên này trước này đó nấp nấp vào đây nhá cùng sang phụ kiện trước thì uh, theo máy sẽ có một chiếc sạc là sạc nhanh 3.0 và anh em thể nhìn sạc nhanh 3.0 nhá đó cổng kết nối là USB A có có dòng ra là 5V 3.0 15W này 9V 2.0 18W này và 12V 1.5 18W có nghĩa là sạc này là sạc 3 nhanh không 18W luôn anh em nhá như sạc của Apple ấy đó kèm theo nữa là nó sẽ có một cái cổng dây cáp USB-C anh em nhìn nhá này sản phẩm này Apple cả à, sản phẩm này của Visamart này đó, gia công rất kém cực kém luôn phần nhựa thừa này đó, mình cắt cho tôi không thử những sản phẩm mà giá trị mà mới như này mà gia công kém này quá kém quá đó cái này là cái này mình trên này đó, anh em nhìn đâu rất là nhiều nhựa thừa luôn gia công rất kém đây bên trong cổng thì à, màu hơi ngả vàng màu vàng vàng cổng UBC đây anh em nhìn nhá rất là nhiều nhựa thừa luôn này đây này đó thấy gia công rất kém không ăn được uh, cái dây sạc mà người ta làm fake của Samsung ấy còn đẹp hơn cái dây này ok không quan tâm nhá đây là sản xuất tại Việt Nam này đó anh em nhìn nhá sản xuất tại Việt Nam này không hiểu sao những cái cáp này có thêm một thứ ngôn ngữ khác ở đây đó. tiếp nữa là một chiếc tai nghe không biết là gia công thế nào tai nghe này thì cũng quen thuộc rồi nó bằng dây dù cũng tương đối là xịn bó đã chặt đây không sản xuất tại Việt Nam luôn anh em nhá hoàn toàn là sản xuất tại Việt Nam hết ok bây giờ đến máy nhá thì à, đầu tiên thì chúng ta cùng nhìn này trên mặt máy sẽ có một cái lớp siêu bóc cái lớp này ra thì bên trong nó không có miếng dán hình sẵn theo máy mà nó có tặng miếng dán kia chúng ta tự dán đó thì các bạn mà mua máy ở trực tiếp tại shop bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn dán còn nếu các bạn mua về tự dán thì cũng tương đối là khó bởi vì đây là một, một miếng ni lông thì dán tương đối là khó đấy đấy nha cùng xem thì nó có ở trên này nó ghi là iris này vismart iris này và có chip bảo mật lượng tử cái này thì mình không hiểu lắm là cái gì màn hình là AMOLED 6,93 6,39 inch đó Full HD cộng bộ 4 camera AI đó camera hỗ trợ AI nhá 64 m là camera cao nhất này bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 730 thiết kế kim loại nguyên khối đó viền bằng kim loại rất là khủng khiếp luôn đó bây giờ nhá cùng xem màu xanh đó anh em nhìn màu xanh đây là màu xanh lục cực quang ờ, mình cũng hy vọng nó bóng hơn nhưng mà nó hơi hơi có cái gì đó nó sần sần cảm tưởng như đây là đây không phải là kim loại rồi nhưng mà cảm tưởng nó rất giống kim loại cái miếng này này giống kiểu là giống như kiểu là miếng nhôm miếng nhôm mà mà mà được phun sơn đấy anh em cảm tưởng như vậy chứ nó không bóng như là miếng kính như những sản phẩm khác đó anh em nhìn nha rất là đẹp ở đây thì sản phẩm này đứng sau lưng nó sẽ không in thông tin ở trên này nữa mà nó chỉ chữ chữ Vsmart thôi tương tự như sản phẩm của Apple ấy tương tự những sản phẩm của iPhone ấy là nó sẽ không in thông tin uh, những những cái thông tin về modem cũng như là số email trên này mà nó chỉ có chữ Vsmart và logo ở trên này đó đây là đèn flash nha cái này thì nhiều người review lắm rồi cho nên là mình không còn nói nhiều nữa mình chỉ mở hộp cho anh em xem thử thôi đây mở hộp nhanh để cho anh em xem thử cho nó vui thôi tại vì là rất là nhiều anh em mở hộp sản phẩm này rồi và đánh giá sản phẩm rồi anh em có thể lên trên mạng anh em xem nhé lên youtube xem nhiều người đánh giá sản phẩm này rồi nhưng mà chủ yếu là anh em bóc cái sản phẩm màu đen thôi ngày hôm nay thì mình sẽ về rất là nhiều hàng mình bóc thử cho anh em xem có sản phẩm màu xanh à, ngọc lục bảo này xem là như thế nào đúng không đó thì đây là sản phẩm có cái màn hình giọt nước nhá anh em thử xem nhá đây là màn hình giọt nước này đây thì camera nó nằm ở trên này đấy chứ nó không phải là màn hình camera ẩn trong màn đó nhé và anh em thể nhìn chất liệu gia công của sản phẩm này thì camera làm hơi lệch lệch một chút nó không được cân đối lắm đâu đó sản phẩm này thì có giá là rơi vào tầm khoảng hơn 6 triệu một chút thì phải hơn 6 triệu một chút nhá để biết chi tiết và cũng như là giá khuyến mại uh, chuẩn nhất thì anh em có thể vào đường link mình để dưới mô tả là hay là trong fmm.vn bên mình ấy thì bên mình sẽ có cái sản phẩm chi à, cái giá sản phẩm chi tiết về sản phẩm này cũng như là chương trình khuyến mại thì giá bên mình bao giờ mình cố gắng để giá mức giá tốt nhất để cho anh em được tiếp cận mức dễ nhất và ủng hộ mình đó thì đơn giản ngày hôm nay thì mình chỉ làm clip mở hộp nhanh cái sản phẩm màu xanh lạ mắt để cho anh em xem thôi đó, còn về uh, chi tiết đánh giá thì anh em lên trên mạng xem bởi vì bản thân mình cũng không phải là người chuyên gia đánh giá sản phẩm này thế là mình có đánh giá thì anh em chê nhiều lắm thế là mình không dám đánh giá không dám vượt qua những bậc tiền bối những người mà có kinh nghiệm về đánh giá sản phẩm mình chỉ mở hộp để cho anh em xem sơ sơ thôi đó các anh em xem clip nha, chào tạm biệt anh em